day. bằng vàng rồng ngày đêm sao thờ đồng các hạt chẳng phải معه sanh các người và. Phật nan trở phần nhật sanh Phật phong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế And. لن trung ờ, mà ngài Oh. Down. thì cần cho đúng bằng quan minh Oh. love. nguyện tội كما كان فمن